Hai xin chào các bạn quay trở lại với kênh youtube của mình Và cách đây khoảng tầm mấy tuần mình có đăng hình ảnh một chai nước hoa của nhà Koi Kingston mà Một chai nước hoa mà mình nói là nó khá là đắt Thì phải công nhận đây là chai nước hoa đắt nhất mà mình đã từng cầm để có thể review mình cũng đã có quýt này mình đã có lilabo có rosa nhưng mà tất cả cộng lại thì không bằng em nó em nó trên thị trường như giá tầm 16 hay 17 triệu gì đó và em này thì mình được tài trợ để có thể review thì khi mà mình nhận chai hoa này mình nói luôn là có sao đánh review vậy nhá tại vì thực ra anh anh cũng đoán được phần nào về cái chai nước hoa này rồi nên là khi mà anh review mà những đâu video lên mà không có ai mua không có ai hỏi hay là về một cái vấn đề gì đó thì em cũng đừng có buồn đừng có không tài trợ cho anh nữa thằng cu em bảo là ok anh cứ review thoải mái đi không vấn đề gì cả cứ khách quan nhất là có thể là được thế là mới đấy là điều mà mình rất là thích khi mà mình hợp tác mình collab với một bên mà người ta có thể cho mình làm mọi điều mà mình muốn thì ngày hôm nay mình sẽ nói về chai nước hoa này xem là nó có đáng đồng tiền hay không và ngoài cái giá trị về mặt mùi hương ra thì nó còn có những cái giá trị gì nhá Như bao video mình đã review ý, thì đây là chai nước hoa của nhà Coa Kingston và đây là phiên bản 20 kỷ niệm 20 năm Limited Edition. Vâng, một chai nước hoa. Đây là cái hộp của nó nhá, mình đã bóc rồi. Đây còn đây là cái hộp trong kia là cái hộp giấy thôi. Đây là cái hộp trong này. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây, mình zoom vào trông chất vào đấy nhá phần nắp của nó đây đó rất là đẹp thực ra về cái khoản về hoàn thiện về ngoại hình ấy thì với một chai nước hoa nó có giá hơn chục triệu gần hai chục triệu như này thì cái việc hoàn thiện này chắc chắn là nó phải rất là tốt rồi trông và đây là nếu mà những cái bản thường thì mình đã từng gửi qua ấy thì nó sẽ chỉ có chai không thôi chứ nó không có cái phần sắt ở dưới này cái phần sắt này thì ờ, trông cũng rất là ok đây các bạn đã nhìn thấy đó rất đẹp tóm lại là về mặt ngoại hình ấy thì em nó khỏi bàn đi rất là đẹp trông rất là sang xịn mịn mình vừa xịt em nói lên đây rồi đây là lần thứ ba mình xịt em này và cái cảm nhận chung của mình là đây là một cái mùi hương nó không có sự biến chuyển quá là nhiều khi các bạn xịt ra thì các bạn nhận thấy một cái vị chua của chanh nhưng mà nó cũng không rõ ràng mà cái vị cảm nhận rõ ràng nhất đó là cái vị đắng của những cái cành và những cái lá mà các bạn giã ra nó chảy ra nước mà nó trộn vào nhau mà các bạn đưa lên thì cái vị đắng ở đây nó rất là rõ ràng và một lúc sau thì cái vị chua nó sẽ dịu xuống và cái vị đắng nó vẫn giữ nguyên và các bạn sẽ nhận thấy thêm một chút mùi thơm của gỗ mình nghĩ ở đây chắc là một chút gỗ thông thì uh, nó còn tạo ra một cái vai khá là hay đó là một, lúc mà bạn lúc bạn ngửi thì nó khá là dày ở mũi nó không tỏa tốt nhá chai hoa này nó không hề tỏa tôm chút nào nó khi các bạn ngửi bạn thấy một chút hơi là dày gỗ của gỗ này cảm giác nó hơi kiểu cấn cấn ở mũi một chút nó khá là khói và nó ngửi thì nó mang tới một cảm giác khá là kiểu xả stress ấy nó rất là thoải mái nó rất là dễ chịu nhưng cái mùi hương này nó không hề nịnh mũi mình phải nói thẳng là như vậy nó không hề nịnh mũi đâu nó khá là già nó có phong phong cách nó hơi kiểu cổ điển và nó có một cái sự sang trọng nhất định nó không phải kiểu nuông chiều mũi như những chai designer hay là những cái chai nít đang à, rất là nụ phổ thông ở trên thị trường và rider của chai hoa này thì nó sẽ là một cái mùi hương hăng và đắng cùng một chút thơm của gỗ đó nó chỉ đơn giản đấy thôi và từ đầu như mình nói là mùi hương này nó không biến chuyển quá nhiều tại vì mình không nhận thấy được là nó có sự thay đổi quá là khác biệt và nó cứ đều đều đều như vậy thôi và cái độ bám tỏa cái độ lưu hương của em này thì em này nó lưu ở trên da mình có lẽ khoảng tầm 4 đến 5 tiếng không phải là quá tốt cho một cái mùi hương làm theo kiểu này tại vì mình có xịt vào tầm 10 giờ hơn 10 giờ 10 rưỡi mình cầm chai hoa này về tầm 10 rưỡi và mình xịt thì đến 2 giờ mình đi tập nó chỉ còn thoáng khoảng mà khi nóng lên thì mình có thể ngửi thấy và em này thì thực sự là nó tỏa cũng không hề tốt một chút nào cả đó nó chỉ tầm kiểu khi các bạn đưa lên này các bạn có thể đấy đó đúng như này thì các bạn mới ngửi thấy nên là về cái độ bám quả của nó thì cũng không thực sự là quá là tốt còn về cái phong cách của chai hoa này thì có lẽ là đây là một cái thương hiệu mà họ đã có những cái mục mà họ đã có những cái mục tiêu để họ có thể tiếp cận được rất là rõ ràng đó là những người có khả năng tài chính tốt và gọi là ở ờ, phân khúc cao cấp nên là cái mùi hương này thì với mình nó là một cái mùi hương rất là sang trọng nó có phần hơi cổ điển và nó rất là lịch sự nó mang tới một cảm giác ừ, một cái vai đúng kiểu nhiều tiền nhưng mà người đàn ông ở đây thì có lẽ rằng là nó sẽ người đàn ông sử dụng chai nước hoa này thì có lẽ rằng là nó sẽ hơi trầm tính nó hơi ít nói chắc là cũng giống như kiểu mấy ông sếp sủng hay là mấy người nổi tiếng thì người ta cũng rất là ít giao tiếp với mọi người và cái tính cách của họ thì cũng có phần hơi khác biệt và chai nước hoa này thì với mình mình thấy rằng nó hơi già chắc là tầm 35 tuổi ừ 35 trưởng thành tầm 35 tuổi 40 tuổi sở hữu em này tại vì trẻ quá thì cũng chẳng có tiền để mua mà thực sự mùi hương này nó cũng không phù hợp nó cũng không định mũi các bạn trẻ một chút nào đó là về những cái yếu tố về mùi hương về thiết kế và về độ bám tỏa rồi cũng như phong cách thì à, nếu như để mình trả giá thì mình với cái thiết kế như này thì mình sẽ trả tầm 3 triệu đồng với một cái mùi hương như này thì có lẽ mình sẽ trả tầm 2 đến 3 triệu đồng thực ra với với những cái mùi hương làm xu hướng như này thì các bạn sẽ gặp được rất là nhiều thực sự là trong thế giới nước hoa nếu như bạn tìm kiếm thì bạn gặp được rất nhiều cái xu hướng làm mùi nó kiểu cổ điển như này nên là em nói thì mình chỉ trả theo tầm 3 triệu đồng tổng là tầm 6 triệu nhưng mà tại sao người ta lại bán với cái giá 16 17 triệu thì mình phải nói với những cái vấn đề nha để các bạn hiểu thứ nhất đó là giá trị về mặt thương hiệu thì đây là một cái thương hiệu mà ngay từ khi họ làm ra họ đã tiếp cận với những cái phân khúc cao cấp rồi nó như kiểu những cái đồng hồ kiểu Rolex hay là những siêu xe ấy, thì các bạn sẽ chả bao giờ thấy cái quảng cáo ở trên TV hay là thấy ai bán cả mà các bạn chỉ có đi du lịch hay là các bạn đi máy bay biết hay là những cái nơi sang trọng thì các bạn thấy tờ tạp chí người ta quảng cáo thôi thì cái phân khúc mà họ nhắm tới cũng là những người như vậy nên là với những cái người chơi và những cái người dùng như mình ấy dùng đơn giản thôi thì đây thực sự là một cái món một chai nước hoa quá là đắt đỏ một cái deal không hề tốt một chút nào cả nhưng mà nếu như nói về xét về khía cạnh về thương hiệu thì đây thực sự là một thương hiệu rất là nổi tiếng nếu như bạn là người tìm hiểu nhiều và chắc chắn rồi như bạn bạn đã mua được những chai nhãn hoa như này và và mối quan hệ của bạn như này thì bạn cũng sẽ mua được thì bạn cũng sẽ tiếp cận được những cái thương hiệu như này bạn sẽ biết được những cái thương hiệu như này và cái thứ hai đó là cái về cái giá trị tinh thần thì mình thấy rằng những người sở hữu chai nước hoa của nhạc Quiet này là như kiểu Trấn Thành nhớ thứ hay là Đàm Vĩnh Hưng nhớ thứ thì họ đều là những người mang cái tính siêu tầm nhiều hơn là họ thưởng thức về mùi hương đơn giản là họ chỉ muốn sâu ra cái sự thành đạt cái sự nổi tiếng và cái sự chịu chơi của họ và chai hoa này thì nếu như các bạn mang đi tặng cho những cái người mà các bạn có những mối quan hệ đặc biệt hay là những người dân chơi nhớ thứ thì nó là một cái món quà rất là mình nghĩ là rất rất rất rất là quý giá tại vì nếu như như kiểu mình chơi chẳng hạn mà bây giờ ai tặng mình một chai dầu one thì ok đó là món quà thì mình vẫn sẽ là rất là ok rất là vui rất là nhận nhưng mà nếu như ai hiểu ý mà tặng một chai nước hoa mà mình thích nó ở phân khúc đúng cái kiểu mà mình tìm hiểu thì nó cũng là một cái điểm nhấn rất là mạnh nên là em này thì mình nghĩ rằng là phải dành cho những người đam mê những người siêu tầm tại vì đây là chai limited thì họ đam mê họ siêu tầm họ bày như kiểu chấn thành thứ thứ thì họ sẽ mua và những ai người ta có nhu cầu tặng quà cho những người am hiểu về cái mảng nước hoa này thì đây cũng là một chai nước hoa mà họ chắc chắn sẽ lựa chọn hàng đầu và họ sẽ không đánh giá quá nhiều về mùi hương thì đấy là quan điểm của mình về cái việc giá trị và giá cả của chai nước hoa này không biết là các anh em mà theo dõi kênh youtube của mình mà sở hữu chai nước hoa này hay là đã gửi qua chai nước hoa này chưa nhở thì hãy comment bên dưới xem là